dư trên đời gian dối tim nhau mà thôi cho mắt lệ nguyên mơ lời thiên thơ qua tâm tư tròn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã dẻo neo nghe chớp bể nương nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang cố bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình ban đầu đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ đừng nói xa nhau cho mắt lệ nguyên còn mộng tròn mơ viết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa mình đã đi chung trên con đường dâng dở mình đã dẻo neo nghe chớp bể mưa muôn màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn động giấc hạt dừa chân xa xa một thoáng buồn mấy with mấy tuần trắng mưa đôi ngôi bờ liễu du sầu cho nhau xin em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng em đâu có gì em đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh em cứ đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau